chả, chả, chả, cũng không bẻm lẻm gì đâu nói sự thật mà nói ông ốm lắm đầu thì to đứt tẹo bà chê đầu to đứt treo giọt một cái lên nhá tại vì lúc đó mình mới ở bệnh viện như vậy dạ. đó thành ra người cũng không đầy đủ lắm đó ốm quá giận bỏ lên gác luôn leo lên gác luôn vậy đó hả leo cái rột lên luôn rồi chút có xuống không có chạy đến bữa ăn xuống chứ xuống bố mẹ gọi xuống ăn cơm thì đang ngồi cùng bà bà, bà. dạ lúc đó là còn giận không bà không có giận gì hết mà không thích thôi nhưng mà lúc đó là mình rơ mó bằng ờ, thị giác à, nhưng mà để xem coi đối phương có đáp ứng thì đối phương cứ im lặng nguy hiểm nữa nguy hiểm chào không giải thích thế thực tế ra bọn này là thuộc cả loại thế hệ trước ông giỏi quá là tấn công vô được hết rồi được lòng hết rồi kia rồi mà không hôn bích gì hết trơn á chỉ nắm tay thôi sao kỳ vậy sao vậy ông sao ông không ông ông sợ hay là ông sợ ai coi như là lãnh đạo mình quen hết rồi à, ông còn ngại điều gì ừ hay là ông, ông ngại bà hay nhát trước bà thời đó không có lãng mạn như bây giờ hay là lúc đó ông chưa biết hung đúng không Còn bây giờ ông nào cũng không biết gì đâu <laughs> giờ cũng có luôn hả <laughs> ủa ta ủa ông vậy lúc động phòng sao ông trời cái cái chuyện đó là cái chuyện nam nữ bình thường ai cũng biết nè động phòng thì động phòng nha nhưng mà hung lỏng không Tôi xin lỗi ông bà Cái lạ là chưa bao giờ con mít luôn Vậy sao có năm đứa con ta Mua cứ mỗi lần có cãi nhau á à. xong mình làm hòa à là con đứa hả à. cãi nhau là con đứa cãi nhau là con đứa lạ nhờ hơn 52 năm rồi mà chưa có hung hít cái nào luôn cái ngày đầu tiên ông bà gặp nhau là như thế nào ông bà nhớ không mình có một ông bạn khóa trước mình rồi bắt đầu ông nói tao có nhớ em gái biết làm thơ đó bắt đầu nghe ông có em gái bắt đầu đổi tông lại à. thôi vậy anh ừ, cho xin địa chỉ để làm quen, à. đó à, từ đó mới gặp nàng mây này ông gặp bà lần đầu tiên thì cảm giác ông sao ông có ấn tượng điều gì ở người phụ nữ này không cái ấn tượng đầu tiên đó gặp thấy chân người của mình đang đi tìm chân người của mình đang đi tìm trời ơi ơi hay vậy ta vừa gặp cái là trúng tiếng sét liền luôn <laughs> tại vì lúc đó nghe là nàng mây như là lã nước đó đi ờ, làm thì áo dài đeo kiếm điện à. ờ, đi honda đam mà chơi một cái độc chiêu nữa là gì biết không người ta vô nhà người ta thắng phía trước độc chiêu mình ngồi đây chơi chạy vô nhà luôn <laughs> không biết khách khung gì hết là chạy thẳng xe vô nhà luôn chạy qua mặt khách luôn lúc lúc đó là là là bà có nhìn thấy ông liền không nhảy vô thì thấy có ngồi nhà à. nhưng mà xe xe ngoài thì đi vô đó à, mà chạy đi luôn. vô thôi không đi vô trong nhà dừng xe nhà hay gì à. dừng ngoài dạ lúc đó bà có biết ông là ai không rồi có biết là ông qua với mục đích gì chưa biết đó, rồi tại vì có ông anh giới thiệu anh mà giới thiệu ông rồi cả. dạ. lên nhà rồi có bản lẻn gì không chả, chả, chả, cũng không bẽn lẽn gì đâu <laughs> nói chuyện thật mà nói không ốm lắm đầu thì to đứt teo bà chia đầu to đứt keo dọc một cái nên gác tại vì lúc đó mình mới ở bệnh viện về dạ. đó thành ra người cũng không đầy đủ lắm đó ốm quá giận bỏ lên gác luôn leo lên gác luôn vậy đó hả leo cái rột lên luôn <laughs> rồi chú có xuống không gọi chị đến bữa ăn xuống chứ xuống bố mẹ gọi xuống ăn cơm thì đang ngồi cùng bà ăn mà, cơm mà, chung dạ lúc đó là còn giận không bà không có giận gì hết mà không thích thôi nhưng mà lúc đó là mình rơ mó bằng ờ, thị giác à, nhưng mà để xem coi đối phương có đáp ứng thì đối phương cứ im lặng <laughs> nguy hiểm rồi nguy hiểm coi gì đối phương im lặng luôn hả nữa dạ. trời ơi lạnh lùng vậy không hả mà lúc đó là bà mắc cỡ hay là bà thấy đau như và bực bội và cấm cấm mặt xuống bạn không không phải ý là mặt à, là mắc cỡ đó mình cũng không tại mình chưa quen gì hết mà nhà nghĩa là liếc mắt đôi tình hổ không phải nghiêm trang mình ngồi ăn cơm nghiêm chút thôi rồi cái tình hình đó nó kéo dài hơn bao lâu thì mình có thể nói chuyện nhau được không có kéo dài dài thế là sau cái buổi đó rồi thế là phải mình phải về sài gòn dạ còn nàng thì ở lại lâm cánh mình thấy tình hình tình hình hơi không ổn thôi ra hay, hay viết những cái lá tự tay à, à hay viết lá tự tay thế là lá tự tay của mình chuyển về lâm khánh nào là tả lâm khánh buồn này kia lá lá rơi rơi rụng gì rụng tiêu chuyện gì đó người buồn cảnh có vui đâu bao giờ <laughs> gặp bá thơ của ông đầu tiên thì bà thấy sao cầm nhật lên đó nhưng cũng không có trả lời không trả lời luôn nhà dạ, không có cái là mẹ bảo thôi con nè à, cái thằng đó nó đàng hoàng nó tử tế đó con nè à, nọ kia nó tới nó lui mãi thì ở, ở viết thơ trả lời có viết thư hả dạ yeah. thì ông nhận được thư của bà trong lòng nó sung sướng khoan khoái không nhưng mà được cái đó đó là chủ với con cọp lan biết không là mình ở một cái cuộc cái chiến tranh tâm lý nữa với ai mình nói chuyện trực tiếp với ông dạ luôn trời ơi hai bố coi là hợp nha ngồi nói chuyện mấy tiếng hồ lấy được cái cảm tình ngay gốc rồi mình nắm luôn bộ chỉ huy rồi à, à. không lo gì trên giờ chờ chỉ huy trưởng chỉ đạo là xong đúng thôi rồi. đúng không hết cờ rồi <laughs> nè ngay đó cứ chạy thoát không chạy thoát <laughs> rồi khi nào ông mới nắm tay của bà đó cái đó quan trọng lắm á bao lâu ừ. bao lâu bố mẹ khó lắm rằng là đi hồi á cái tuổi đi học á bố chợ đi chụp ảnh là, thi trung học để nhất cấp á cái vô chụp thấy cái thằng bé nó thấy mình tại vì cùng lớp mà thế nó nó cười cười thế là về ba về ba đánh ôi cái thằng kia sao mày mày có cái gì với nó nó cười với mày trời ơi cái gì cũng khó lắm khó. khó lắm không là không cho tiếp xúc với một một bạn trai nữa rồi bao lâu thì ông mới đặt nụ hôn đầu tiên lên má Chẳng của bà hôn hết chuyện nói chừng ờ, chỉ có cái nắm tay thôi chưa biết hôn chưa hôn luôn chưa hôn luôn bà nói mỗi lần hôn em mỏi đau răng gừng chết đau răng gừng chết <laughs> nhưng mà nói vậy cái tình cảm thấy ước ác đúng không ước ác à tức là bao lâu thì mình à, kết hôn không 16 tháng 5 năm 70 là kết vậy là hơn năm đó hơn năm vừa đám cưới rình rang không không có cũng tương đối thôi đơn sơ thôi hồi trước ờ. mà đám cưới là hôn hôn chưa chả hôn chả hiếp vậy thực tế ra bọn này là thuộc là lợi thế trước ông vợ quá là tấn công vô được hết rồi được lòng hết rồi kia rồi mà không hôn bích gì hết trơn á chỉ nắm tay thôi sao kỳ vậy nhưng mà sao vậy ông sao ông không không ông ông sợ hay là ông sợ ai coi như là lãnh đạo mình quen hết rồi à, ông còn ngại điều gì ừ. hay là ông ông ngại bà hay nhát trước bà thời đó không có lãng mạn như bây giờ hay là lúc đó ông chưa biết hung đúng không bây giờ ông đâu có hôn biết gì đâu giờ cũng có luôn hả <laughs> ủa ta ủa ông vậy lúc động phòng sao ông trời cái cái chuyện đó là cái chuyện nam nữ bình thường ai cũng đã biết nè động phòng thì động phòng nha nhưng mà hung là ổng hung tôi xin lỗi ông bà tôi lạ là chưa bao giờ không hít luôn vậy sao có năm đứa con ta Mua. cứ mỗi lần có cãi nhau á à. xong mình làm hòa à là con đứa ờ cãi nhau là con đứa cãi nhau là con đứa lạ vậy hơn 52 năm rồi mà chưa có hung hít cái nào chú không hung hít đúng không để ăn nha này hung để hít gì nó mong để ăn nha này hung để hít gì trời ơi không có hỏi sao ông không hít thì tôi cho nữa không không biết đâu nó gì hết á không biết luôn hả à, không biết đâu giờ cũng không biết gì đâu cái ngành đề anh cái là phải ổn nhưng mà ông bà có thấy là ông bà khác khác các ông bà khác không ai à, biết ai à, biết ai biết ta đâu biết kết <laughs> hôn về thì mình ở đâu ông bà ở nhà ở long khánh hay là mình về thành phố hồ chí minh ở không hai vợ chồng không có nhà không có cửa gì hết dạ về nhà của anh thì là bà mẹ kế dạ thành ra nhà không có không có nhà cửa có ở cái cái quán cái quán nhỏ trước à ở cũng được một tháng đó mà trong rồi có con ông con bà dâu ông dâu bà nọ kia rồi các quá, con nhỏ không? quá thế là nó hay nói xấu nó cứ cạnh tranh nó nói cái nọ thế kia thấy không có thế ở ở thế không yên anh này ông mới tới anh mới liên hệ chú, bảo ông chú à, cho ở nhà cô ở đó có bắt đầu cô tiết kiệm dữ lắm xong mới nói là anh thôi bây giờ liệu đi mua nhà mua nhà cũng phải là tiền mình mấy cháu nó mấy, mấy em, em mấy em em, em con cũng con con con nó, nó tiền tiết kiệm cái đó mình mượn nó cho mượn mượn mua mua nhà thôi vậy còn với ông à, qua đây uống cà phê cái rồi bà, bà lại nói chuyện với à, Ngọc Lan nha Con với ông qua đây coi hỏi sao vụ gì mà Mấy chục năm không hôn được cái nào ta Ồ chứ <laughs> quán thanh xuân của ờ, tình trăm năm anh ờ, nhìn ngoài thấy Linh thấy đẹp trai hơn Đẹp trai không hả? Trời cảm ơn ông Rồi đó à, Không mời ông à Ông xưa đẹp trai lắm à Đúng không, tương đối Tương đối không ạ? À? Tương đối không Trước khi gặp bà đó Ông có những mối tình nào, mối tình bắt vai nào không? Có chứ Có hả? Nên chỉ trong trong đời người Trước khi mà đến Hôn nhân Ký kết cái bản chung tình ờ, Thì ai lãng qua một hai một hai mối tình ông có nhớ mối tình đầu của mình không nhớ chi? mối tình đầu là ai vậy ông mối tình đầu người đó ngoài đà nẵng đà nẵng hả mà sống ở sài gòn một thời gian cô đó tên gì cô đó đẹp cô đẹp cô đó thanh hiếu tên hiếu thanh hiếu thanh hiếu đẹp không ông đẹp đẹp hả ngày là ca cũng hay cái mối tình nó quen lâu không quen cũng một thời gian cũng được lâu mấy được lâu để sáu bảy tám xong về sau cô về đà nẵng à. nhưng mà kiểu như là tình cảm nó chưa đủ chín mùi à. à thành ra thôi tốt tốt lại rồi sau cô hiếu đó yeah. Dạ. rồi còn có mối tình cô nào nữa không không hình như không như không hả à, về sao mới gặp à, bà xã mình từ lúc gặp bà đó ở với bà 52 năm nè chung sống thì có lần nào ông say nắng với một bóng hồng nào chưa không không có hả không cứ mỗi người nó có cái bản chất riêng mình khi đã lập gia đình rồi thì xem như là cái đường thẳng mà đi dạ. không ngang không dọc làm gì không lẽ giờ mình thấy một cô gái đẹp quá mình không nhìn rồi thấy cô đó xinh quá mình không để ý mình không có ờ, một cái suy nghĩ trong đầu hết trơn không hả không không hả là, dĩ nhiên nhìn là ai là không nhìn à, nhưng... cái đẹp ai cũng đừng nhìn đúng rồi nhưng mà cái cái tư tưởng gọi là chiêm hủ là không có khi mình đã có gia đình rồi dạ khi mình độc thân nó khác mình à. đặt cái vế rõ ràng tại vì sao đây là ta có cái hạnh phúc nhỏ của ta đây mà ta tham cái hạnh phúc nghĩa là cái này hạnh phúc đó là đừng mơ à. đừng mơ tham quá rồi tuyệt vọng tuyệt vọng hay quá tại vì sao mình gặp được người vợ chung thủy mình lo cho mình hy sinh cùng mình những lúc khó khăn à, đều có mặt những lúc nấy này kia đau khổ chia sẻ cho nhau thì còn gì nữa tuyệt vời quá rồi à. đúng không ông với bà có hay cãi nhau không? mình nghĩ rằng tất cả mọi gia đình đều qua một cái giai đoạn dạ. giai đoạn đầu tiên hai con người khác nhau ở hai môi trường của gia đình khác nhau cách giáo dục khác nhau cách sống khác nhau thành ra thế nào là cũng có cái chuyện phải để cho nó hòa hợp Dạ. mà muốn hòa hợp thì gọi là có những cuộc tranh luận tranh luận à, đợi cho mấy đứa nhỏ nó ngủ à. xong rồi cái vấn đề mình đưa ra ví dụ như mình thì có cái tính là thích bạn bè vui vẻ mọi người nhưng mà càng nhiều bà xã mình thì quen cái lối sống trong cái phạm vi nhỏ nên là ít có rộng rãi thì cái đó cũng là cái trở ngại vậy thì lúc tranh luận nhau thì ông nhường bà hay là bà nhường ông ừ, thì mình cũng lựa lời thôi nhưng mà khúc sau dùng hòa lại để mà hai bên cùng hiểu nhau dạ, dung hòa, à, dung quà thôi ông hay giường bà không dạ, mình nên nhường chứ mình nhường mà mình lại thắng mình nhường mình thắng hả à, đúng hay vậy mình nhường hoài rủ mình không thắng sao không ờ, mình nhường ở trong một cái thế này thế thượng phong á à nhường phụ nữ trong thế thượng phong đó à tức ông ông luôn luôn tính tới cái đường đó đúng không đó nói chung là muốn giữ được hạnh phúc gia đình phải có sự hy sinh hy sinh mà sự hy sinh này không phải là mình thua là thua mình thua mình là thắng dạ mình thua mình thắng đó cái đó là hơi khó rồi quyền linh thấy khó những người đàn ông nghe thấy chưa mình phải nhường phụ nữ đó mình thua nhưng mà mình thắng đúng trong cái lúc mà tranh cãi với nhau dạ ai cũng đưa cái tôi mình ra là số một không phải cho cho bà thắng đi nha dạ à, nhưng mà rồi mai mốt bà thấy rằng cái thắng bà là thua tôi rồi à, <laughs> cảm ơn ông Thôi xong rồi Lan ơi Con nghe ông nói một câu rất là hay đó là nhường trong thế thượng phong Trời ơi Chiến lược rất rõ ràng Lúc nãy con nghe bà nói là thời điểm đó nó khó khăn dữ lắm Nó khó như thế nào vậy bà? Ông về nhà ông mở cái mở cái xưởng ờ, xưởng đồ đúc à, tại vì ở trên nhà ba ông làm đúc á yeah. Dạ. chuyển à, chuyển đồ để xuống để đánh bóng đúc đúc đồ xong rồi đúc nồi ai ngờ đâu làm ăn thất bại con năm à, bảy năm đổ ra nồi toàn kêu toàn thợ ừ, xịn không nha đổ ra nồi nồi nồi lũng lỗ lũng lỗ lũng ờ. không hết xong cái bắt đầu mà kêu cái đám thợ khác tốt đổ ra nó ra tốt lắm thì lúc đó là như là đánh nhau đó yeah. Dạ. thì là không bán được yeah. Dạ. sụp đôi đầu chỗ ổ sụp mắc nợ tùm lum nha tài cậu, cậu mua được cái xe gắn cái xe honda cô chạy có một vòng thôi là phải bán thằng đầu tiên cô biết nó bị sốt cái kêu kêu cái gọi là câu uh, y tá vườn đó mà yeah. nó chích mình cái nó trúng liều vậy vậy vậy vậy tưởng chết thuốc. trời ơi mà trong lúc đó nhà nghèo lắm con nhớ em con mặc cái áo len đỏ cô ôm nó cũng chạy cô khóc quá trời cô chạy chạy chạy nó cô không biết cứu đâu nữa may quá cái tới là cậu cậu nó cậu hai là người ta là lên cốt lên đồng đó yeah. Dạ. kêu cạo gió cạo gió rồi nợ kêu uống thuốc đưa cho nó hết được một cái thằng đó mới có mấy tháng mà lại mang cái bụng bầu nữa là đến à, đẻ thứ thứ hai con bé nó đợt đẻ dễ lắm con chưa kịp tới nhà bệnh bệnh viện con nó nó đã muốn sanh ra rồi đẻ ra thấy nó tái nó mạch nó tái nó trong đó con người nó trong bụng mình nó tái rồi dạ. từ từ nó mới hồng thật con đó là năm thứ hai dạ ờ năm thứ ba thì là lúc đó là về ở chỗ hiện tại ở đây này là, là phước bình này phước này. bình ừ, phước bình đó là đưa nó để nó nó nó sao nó sanh người ta sanh 9 tháng 10 ngày á nó 10 tháng 10 ngày chưa sanh ờ, ừ, chưa đẻ sợ bụng thì to này mà hồi đó nhà khó khăn lắm nằm ngủ chuột nó cắn cái tay chị máu thầy còn thằng thứ tư thằng thứ tư rồi Lê, ờ, ông trùng hơi trời ơi nó bị sách nó hết rồi nó chết nó chết bây giờ bà giờ nay bà mới sách nó lên làm sao trời ơi sợ quá trời luôn lúc nào vậy đến khi nào thì ờ, cuộc sống của gia đình mình nó mới đỡ hả con? trong vất vả lắm này cũng phải đi ra chợ cô qua rồi bắt đầu nồi son đó thì con lấy cái nồi son tới cô ra chợ cô bán, cô bán. tại bán, bán tại vì đó mình không biết giá bán quá rẻ người ta mua người ta mua có ngày hai ngày ba bốn ngày hết hết coi như cuộc sống của ông bà là chỉ có quanh quẩn với cái chuyện làm ăn rồi thất bại rồi <laughs> sanh con rồi con đau con bệnh rồi nuôi con à. không có một ngày nào gọi là có à. thể thảnh thơi ra được à, hèn gì không có hung nhau là đúng rồi rồi xong được có cái là bắt đầu đó thì đi sau đó ông, ông xã này ông mới mới làm trong ấy xong ấy con đớt đơn con xin việc làm nó làm đó là bắt đầu con làm thư viện á dạ. à, tôi là cán bộ thư viện đó, làm trong đó mới là cho học sinh dạy, dạ. dạy học sinh thêm nào kia đó đó, đó là, lúc đó mới đỡ đỡ đỡ ông khi bắt đầu à, có bà rồi thì ông thẳng một đường đi thôi ông là quan điểm là gì gia đình nhỏ của mình là quan trọng nhất con nghĩ chắc cũng là do ông à, nhìn thấy cái sự vất vả của bà khi mà sanh và nuôi năm người con yeah. Dạ. bởi vì à, hầu như người con nào cũng gặp biến cố hết chính như vậy cho nên ông rất là thương hồi xưa con không biết là ừ, ông viết thư cho bà rất là nhiều và bà cũng có viết thư lại cho ông đúng rồi dạ nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay nè bà có viết cho ông một cái ờ, lá thư đó con nghĩ chắc là một bài thơ bà, bà sẽ tặng cho bà ông bà làm thơ giỏi dạ bà làm thơ rất là hay nên bây giờ con sẽ mở ra con đọc cho ông nghe nha tiếng nói từ trái tim mây tím thơ cho anh bao nhiêu năm vất vả nay anh về bên em cùng cháu con thành đạt hưởng thú vui an nhàn sáng ta siêng thể dục thỉnh thoảng đi hội thơ giao lưu cùng bè bạn tham quan cảnh mộng mơ quẳng gánh lo phiền muộn đọc sách xem tivi mệt thì ta ngủ khì cuối đời ta hưởng thụ nay còn ở thế gian tương đối đỡ nghèo nàn hai chúng ta cùng hứa sống không hề dối gian Trần Thị Hải Vân Thương tặng anh nhân kỷ niệm Anh và em tham gia chương trình Tình Trăm Năm Vẫn là bắt tay Vẫn chưa chịu hôn luôn hôn chí hôn lỉnh Bởi tâm Chứ hôn em một lần mà đau răng gần chết <laughs> Nghe mày hết đấy không? Xưa hôn em một lần, lần Mà đau răng gần chết bây giờ mình mời cô con gái út vô coi Đúng. sao mình mời nhân vật xuất hiện à, nãy giờ nói chuyện bố mẹ vui quá em gái ơi vui quá một cái tinh thần à, phải nói là năng lượng tích cực ngập tràn luôn dạ ở nhà là lúc nào bố mẹ cũng như vậy hả chị dạ lúc nào bố mẹ cũng vậy nhà dạ, chị thì có được cái là về vật chất thì không giống như người ta nhưng về cái tình cảm cái gia đình rất là gắn bó ừ rất là tuyệt vời tuyệt vời luôn ai mà hỏi về à, em có phải là con thầy sự không hay là con cô phương không thì là em rất là hãnh diện bởi vì sao khi nhắc đến thầy sự á thì ta nói là thầy sự luôn gì vui vẻ thương yêu học trò rồi mẹ thì luôn vui cười và hai cái cô hay làm thơ đó đấy là mình cũng hãnh diện với lại bố mẹ lúc nào cũng đi đâu cũng có đôi hết cho nên là mọi người cũng ngưỡng mộ làm như em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi là mình là con của bố mẹ dạ <laughs> cảm ơn hôm nay em được đến đây thì à, em không có một cái gì hơn thì là con kính gửi đến bố mẹ đó là một món quà mà suốt đêm khuya hôm qua con phải vội viết thành một bài thơ mặc dù em không phải là thơ như mẹ nhưng chắc được là tiếp xúc với mẹ và được đi giao lưu cùng mẹ cho nên em cũng hiểu được đôi chút về à, một chút thơ và em có một cái bức tranh thơ à, em muốn kính gửi đến uh, bố mẹ ở đây à, gửi cho bố mẹ của con bài thơ con tự làm kính dâng cha mẹ lời chưa nói kỷ niệm chương trình tình trăm năm bến đổ bình yên hoa sen nở rộ bàn thiên cầu cho cha mẹ hiện tiền của con sống lâu vui khỏe vuông tròn để con chăm sóc gót mòn nếu đâu thời gian thấm thoát trôi mau Bố trên 81 Mẹ chào 75 Kiếp này bố mẹ vượt trăm Giao lưu thi nhạc Vẫn nằm dở dang Vần thơ mây tím tỏa lan Vì quyên chân thật tha nhân đón mừng Ước mong bố mẹ chỉ cần Phẩm thi xuất bản để phần thế gian lời ca tiếng nhạc reo vang giúp con tiếp nhận hành trang vào đời cảm ơn cha mẹ tuyệt vời cho con bến đỗ rạng ngời bình yên hay quá hay quá ông bà ơi bà con đây là hoa đúng không dạ bây giờ đứng lên tặng hoa cho ông bà đi dạ vâng con kính sơ mà mẹ. nó thấm đường dạ, nghĩa tình ha dạ. đúng ạ à. rồi cảm ơn ông bà rất là nhiều chúc cho ông bà mạnh khỏe nha à. chúc ông bà luôn luôn à, bình an cười thật tươi à, để hạnh phúc cùng con cháu nha cảm ơn câu chuyện của ông bà cảm ơn à, vần thơ của bà và giọng đọc thơ cũng như bài thơ của cô con gái đã làm cho chúng tôi rất là cảm động một lần nữa chúc ông bà mạnh khỏe hạnh phúc và bình an chúc hai con cũng sức khỏe gia dạ. đình hạnh phúc Đoạn chị nhĩ Dạ à. Bây giờ ông hôn bàn cái thì rồi giờ mình à, Ông đâu biết hôn đâu Trời ơi, ông ơi, bà cứ nói là ông không biết hôn dạ, dạ. Nên bây giờ ông hôn một cái cho bà sợ nè Đúng rồi Gây hại siêu nam một lần mà đau răng gần chết